Sao núi tinh nguyệt cát có chút khác thường Ngươi đi xem giúp có chuyện gì đi Gần đây sau núi có tiếng kim loại truyền ra Nếu ngươi đã về thì chỉ bằng đi xem thử đi mở tự chiến đấu một trong hai bạn đi chọn hoạt động Nhấp chọn tham gia Nhấp chọn vào Ngươi muốn đi đâu Cứ nói với tỷ đây với sư phụ mình đi Hãy thay lão phu Chăm sóc cho người tên tiểu tịch độc mã đến thích sát ta Cũng có dũng khí lắm Đúng là người có bản lĩnh Lời khen ngợi này cũng xem như di ngôn của ngươi rồi hey! Lại có thể chạy trốn Tam hợp cung canh phòng kim ngặt Vậy mà lại có ma tộc mau đến xem đã ổn <laughs> Vĩnh biệt có thể đưa thịt mời cho Nguyệt Lão không? đồng ý lời mời của chính nghị đại phu rồi Tốt lắm, tốt lắm Ấn nào Nhấp chọn hoạt động Nhấp chọn tham gia túy tiên nhưỡng thấy ngươi cũng thành tâm Long hồn thượng cổ này tặng cho ngươi đã xảy ra chuyện gì Giúp chọn nhân vật Giúp chọn cảnh giới Tăng cảnh giới giúp tăng sát thương cơ bản Giúp chọn đột phá lại chạy lung tung rồi hàng thân cát ở bên kia Ngươi có chuyện gì hãy nói với ta Không có chuyện cũng có thể nói Chuyện gì cũng có thể nói nhìn bên kia Trường sinh ca ca Huynh rồi sẽ trở về Đây là lần đầu tiên ta đến bàn kinh cát này Ta đến tìm một quyển công pháp người có biết Hạo Thiên Linh Quyết ở đâu không? chọn nút mở tính năng Nhấp, nhấp chọn tắt, nhấp chọn đóng sao đây Làm sao đây Trưởng lão sẽ đánh chết ta mất Làm sao nói chuyện với trưởng lão đây Không ổn Phải đi tìm tiểu tiểu công chúa đã Gì cơ Không nhìn thấy tiểu tiểu rồi Người đến biệt viện gọi nhóm Trần Sinh đi Chúng ta chia nhau tìm đại thượng linh tụ đan điền thủ uyển huyền đình tấn tật phong thượng siết thái linh tấn công hạ chí u minh trách tiễn hình chịu đi sao có thể chứ rốt cuộc là ai mau ra đây cho ta tại hạ yên trần sinh vậy thì ngay cả ngươi cũng phải giết. ta lấy huyết tươi để tế minh mắt <laughs> các ngươi hãy cùng hủy diệt Đừng mặc đi May mà có Trần Sinh ca ca Không là không giữ được mạng nhỏ này rồi Làm phiền ngươi đưa thảo dược cho ta Dạo này ta bắt đầu luyện trường sinh quyết Muốn định mệnh luôn Có thể giúp ta hộ pháp không sinh không hổ là kế thừa của tộc Có thể phá cảnh dễ dàng như vậy kiểu thú cưỡi Nhánh giữ chỗ này có thể tự do bay lượn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 thương hóa Đúc lại trang bị có thể giúp tăng mạnh thuộc tính Hãy mau đạt điều kiện Để nhận thần binh lợi khí của riêng mình nhất chọn đấu trường Vào 10 giờ tối mỗi ngày sẽ phát thưởng chọn đối thủ khiêu chiến giờ tối mỗi ngày sẽ phát thưởng xếp chọn đối thủ khiêu chiến 必答。 Nhấp chọn nút mở tính năng Nhấp chọn kinh văn Nhấp chọn thư tập Chọn luận ngữ Nhấp chọn ghép Chọn kinh thư Nhấp chọn ghép